Dạ hello xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 cũng gọi là đầu xuân năm mới thì cửa hàng chúng em xin kính chúc toàn thể các quý khách hàng và các bác uh, một năm mới bình an và mạnh khỏe các bác nhé Vâng và hôm nay thì cửa hàng chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích uh, hàng Nhật bãi nội địa Hôm nay thì tổng cộng của chúng em gồm có 10 cây Đó. Um, năm hết Tết đến rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng để cày một kiếm tí cơm để năm nay là có tí, tí gọi như hoa đào với lại là uh, bánh trưng để ăn Tết đúng không các bác đó thì hôm nay thì cả hàng chúng em lên cho các bác một lô máy cưa xích thì các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng các bác nhé và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản luôn ạ không cần phải cọc trước các bác nhá chỉ cần để lại cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên thì cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn các bác nhé. hôm nay thì cả chúng em rất là nhiều các thương hiệu gồm Estin này Humana các bác nhé, những dòng máy cưa Echo Curit đó Makita Tananka Echo Komatsu Hitachi các bác nhá và cửa hàng chúng em là đã chia bao gồm là hai hàng rồi hàng trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ về cho các bác sử dụng gia đình cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về còn uh, những uh, hàng bên dưới này là những hàng cao cấp về cho các bác sử dụng khai thác tầm trung các bác nhá. Cắt đường kính khoảng tầm 35 ờ, phân, gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân, 40 phân đổ về các bác nhá. Đấy. Ờ, và hôm nay thì cả chúng đánh dấu là lô là lô chữ P các bác nhá Lô chữ P ạ từ P1 này P2 cho tới uh, ờ, ờ, P10 đó, các bác nào mà không xem video mà không biết hãng là con nào ấy Thì chỉ cần đọc cho em cái mã P đây nhá Cái mã mà em đã đánh dấu ở trên này này đó, các bác liên hệ với các bác muốn chốt con này chẳng hạn thì các bác đọc cho em cái mã là P1 chốt cho anh có P1 là cả chúng em biết ngay là các bác muốn đặt con này và giá là cả chúng em đã công khai hết ở trên này rồi các bác nhá. Đấy, trên từng con máy rồi. Đó thì các bác uh, và giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển rồi và được tặng kèm phụ kiện bộ phụ bên em là gồm một típ mở bố di một chiếc rũa và một tô vít chì đó hôm nay thì cả chuyến hàng gồm có s tin Estin MS 200 cực kỳ đẹp xuất sắc tình trạng như hoa hậu luôn các bác nhá đó một con máy cưa Humana 36 công suất 36 cc đó, khai thác tầm trung về sử dụng gia đình thì cực kỳ hợp lý nòng đứng các bác nhá đó một con máy cưa Echo Curit 37 cc này đó. Ờ, và một con máy cưa Echo Curit 35cc à, Con này thì không có trợ lực Con này tích hợp xả áp ở đây Và một con máy cưa Echo Curit 35cc Con này thì không có xả áp Nhưng mà được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá Đấy à, Một con máy cưa uh, Makita Tích hợp chụp giật trợ lực về sử dụng gia đình Nhỏ nhẹ các bác nhá Cực kỳ đẹp luôn Máy móc như sưu tầm luôn các bác nhá Một con máy cưa con này là dòng Tananka cũng cực kỳ vip đẹp và chất lượng các bác nha đó một con máy cưa Komatsu ờ, G320 Echo Kyrit 3000 ờ, công suất 30cc một con máy cưa Hitachi nhỏ nhẹ về các bác sử dụng gia đình nữa đó tổng cộng lôm nay cả chúng em lên rất là nhiều loại các bác nhá thoải mái cho các bác sự lựa chọn luôn đó các bác nào ưng ý con nào muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em Ôi hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ từng con một à, cũng như là đo kích thước của độ dài của cây lam cũng như là giới thiệu để cho các bác dễ dàng tham khảo qua các bác nhé. Dạ vâng, con máy đầu tiên là con P1 các bác nhé. Một con máy tình trạng như siêu tầm luôn các bác nhé. Một con máy cưa Estin 10S200 nòng 40 ly công suất của nó là 35cc. Con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhé. Đó, máy móc con này thì cực kỳ đẹp luôn, vip xuất sắc tình trạng như siêu tầm luôn các bác nhé. Các bác nhìn qua bộ chế này, à, các bác nhìn con này xem là có thấy đẹp không ạ các bác chấm giúp cho em là con này xem nó là bao nhiêu điểm các bác để dưới phần bình luận giúp cả chúng em các bác nhé P1 con này thì cả chúng em bán với giá là 3 triệu 500 ngàn đó máy cực vip cực đẹp luôn các bác nhá con này lam con này để cửa hàng chúng em đo xem lam con này mặt cắt là được 37 cm các bác nhá mặt cắt con này được 37 cm ạ đó thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên từ A tới Z các bác nhá mặt tiền của nó đây ạ hình như cái mặt tiền mặt tiền này là lốc nó là lốc nhôm luôn các bác nhá lốc là lốc nhôm luôn ạ à, mặt và mặt tiền của nó thì nước sơn thì nguyên zin nguyên bản chưa hề có vết han gì hay là chảy xước gì các bác nhá và được tích hợp con này là có hàm rồng đầy đủ cho các bác luôn một máy cơ Estin MS200 đời cao công suất của nó là 35cc Ờ, lòng 40 ly các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì đọc cho em cái mã là P1 các bác nhé Yeah, yeah, yeah, yeah. c giá 3 triệu 500 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện Dạ vâng Tiếp đến là con P2 P2 là một con máy cưa Humana 36 các bác nhá Con này thì nòng 40 ly công suất của nó là 36cc Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng Đó, Máy móc tình trạng vẫn là nguyên zin nguyên bản hai ốc la bạn trực tiếp bằng khóa 13 Lam con này mặt cắt là được 40 phân các bác nhá Mặt cắt được 40 phân ạ Đó, Máy móc chuẩn nguyên zin từ ATZ các bác nhá Humana 36 Về cho các bác con này thì có thể cắt gỗ cũng đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh test nổ dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi về các bác chỉ vực xài và sử dụng thôi P2 giá 3 triệu đồng các bác nhá các bác nào chốt con này thì đọc cho em cái mã là P2 các bác nhá đó một con máy cơ Humana 36 Dạ vâng, qua con P3 là một con máy cưa uh, Echo 37cc nòng 40 ly các bác nhá. Con này không phải là 40 ly đâu mà nghĩ em phải tầm khoảng 41 ly gì đó. 37,7 cc là nó một con máy cưa về con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm uh, 35 37 phân thì cực kỳ hợp lý công suất con này là trong lô ngày hôm nay thì em nghĩ con này là công suất lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay rồi 37,7 cc các bác nhá và con này được tích hợp xả áp ở đây giật cực kỳ nhẹ nhàng các bác nhá P3 giá của nó là 3 triệu đồng một con máy cưa Echo thương hiệu này thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi các bác nhá à, hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 lam con này thì à, theo máy thì hơi ngắn lam con này mặt cắt là được có 30 phân thì các bác nhá à, 30 30 35 phân mặt cắt 35 phân mặt cắt cho con máy cưa P3 này các bác nhá mặt tiền lốc là lốc nhôm các bác nhá lốc nhôm nòng đứng đó lam dài 35 phân công suất thì cực kỳ lớn lớn nhất trong lô máy ngày hôm nay các bác nhá Echokirit thì thương hiệu này em nghĩ là có lẽ là nhiều các bác uh, sử dụng được cũng biết hiệu thương hiệu này thì cực kỳ nổi tiếng rồi rất là nhiều các bác uh, chuộng tiêu dùng và sử dụng khỏe luôn các bác nhá Một con máy cơ P3 giá 3 triệu đồng Echo Curit Máy móc căn chỉnh dọn nổ tất nổ Test nổ ngon lành hết rồi về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi các bác nhá Dạ vâng, một con máy cưa P4 P4 cũng là một con thương hiệu Echo Grid Con này thì công suất của nó là 35cc các bác nhá Nòng 38 ly, nòng là nòng đứng tích hợp uh, xả áp ở đây Xả áp giật nhẹ nhàng Và đặc điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp là lam latin các bác nhá làm latin làm tản nhiệt nguyên di nguyên bản theo máy luôn các bác nhá đó làm latin làm tản nhiệt luôn ạ và hiện tại thì con này cả chúng em đang bán với giá là 3 triệu 050 ngàn máy móc tình trạng đẹp như sưu tầm luôn các bác nhá hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 theo máy là lam latin con này thì cực vip và cực đẹp luôn có núm bơm xăng phụ có e gió tự động đầy đủ các bác nhá đó các bác nào mà thích lam Latin thì các bác lựa con này là Con này mặt cắt là được 40 phân Chiều dài cây lam mặt cắt là được 40 phân các bác nhá Xích là xài xích mini Đó Cây lam Latin thì em nghĩ là hết chê rồi Thank you. Dạ vâng, còn các bác nào mà thích chụp giật trợ lực một máy cưa Echo Curit tiếp thì các bác lựa chọn cho em con P5 các bác nhá. Con này thì theo máy thì lam của nó mặt cắt thì nó là lam bánh xe. Đó, lam bánh xe. À, mặt cắt con này được 35 phân các bác nhá. Cây lam này thì nó là lam bánh xe mà tích hợp của nó thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đó, thì con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 900 ngàn Giá đã bao gồm phí ship và miễn phí vận chuyển rồi à, tích hợp vẫn là hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 công suất 35cc con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái luôn các bác nhé máy móc thì cực kỳ đẹp nguyên zin nguyên bản từ dây dép Yeah. Echo thì tiếng nổ của cây máy thì cực kỳ êm ái và nhẹ nhàng luôn các bác nhá giật rất là nhẹ nhàng tiện lợi dễ nổ đến nữa linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng và thương hiệu của Echo ấy thì cực kỳ lợi tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhá con P5 này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu 9 này các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em Dạ vâng, thì bây giờ thì cả chúng em là đây là qua những mẫu máy cưa sử dụng hệ gia đình này. Các bác nào mà nhu cầu sử dụng ờ, ít hoặc là cắt củi nấu rượu, cắt những cái gỗ là nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi thì các bác lựa chọn uh, phân khúc tầm như bây giờ các bác nhá. Từ P6 đến P10. Đó. Con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 25 phân đổ về 20 25 phân. Một con máy cưa thương hiệu Makita nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình các bác nào mà hay cắt củi nấu rượu em thì lựa chọn con này hoặc là các bác nào mà hay đi rẫy dọn vườn cắt cành đồ linh tinh các bác uh, sử dụng cho em những cái dòng máy cưa nhỏ nhỏ như thế này thôi đó rất là tiện lợi nhẹ nhàng đôi khi các bác uh, cầm cả ngày cắt cả ngày không xi nhê gì luôn các bác nhá đó con này thì công suất của nó là 33 cc tích hợp chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng thương hiệu Makita thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá máy móc con này thì quá khá là đẹp luôn vẫn là có đầy đủ núm bơm song phụ đầy đủ lam con này mặt cắt là được 35 phân và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi nhá một sợi xích mới tinh luôn các bác nha đấy và giá tiền vẫn thế thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 200 ngàn cực vip cực kỳ đẹp luôn các bác nhá cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về thì cực kỳ thoải mái luôn Dạ vâng còn các bác nào mà à, ờ, kinh phí thấp một tí xíu nữa mà vẫn cần tìm cho mình một chiếc máy cưa xăng để sử dụng gia đình nhỏ nhẹ thì các bác tham khảo con này các bác nhé một mẫu máy cưa quốc dân Tananka công suất vẫn là 33 cc con này thì nó được không tích hợp uh, ờ, chụp giật trợ lực nhưng mà nó được tích hợp uh, ờ, núm bơm sang phụ đầy đủ cho các bác làm vẫn là làm 35 phân mặt cắt các bác nhá và con điều đặc biệt con này được tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần thân lam luôn đó rất là tiện lợi thương hiệu Tananka máy móc tình trạng đẹp như mới các bác nhá đây phần bô của nó này các bác nhìn như chưa hề có vết han gì gì luôn hôm nay lô lô máy ngày hôm nay thì 10 con đẹp như cả 10 luôn các bác nhá một một chín mười luôn ạ à. Con nào cũng cực kỳ vip và chất lượng Giá cả lại cực kỳ hữu nghị Chỉ một triệu chín trăm ngàn cho một con máy cưa Tananka này Về để cho các bác về sử dụng gia đình cắt củ nấu rượu Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về Dạ vâng, à, một con tiếp là một con máy cưa Komatsu Các bác nào mà đam mê thương hiệu Komatsu Em nghĩ thương hiệu này thì ở dưới ngả miền Tây thì các bác sử dụng rất là nhiều Komatsu G320 con này con suất của nó là 32cc Cắt đường kính gỗ khoảng tầm 25 phân đổ về các bác nhé Làm con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhé Mặt cắt được 30 phân nhỏ nhẹ giá lại cực kỳ rẻ luôn Chỉ 1 triệu 800 ngàn Đó, một con máy cưa Komatsu nồi đồng cối đá con này thì linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là nhiều các bác nhá các bác không cần phải lăn tan đến nữa hỏng hóc linh kiện có không hai ốc lam con này được tích hợp hai ốc lam và trực tiếp bằng khóa 10 lam mặt cắt là được 30 phân cắt đường kính gỗ khoảng tầm 2 25 phân đổ về thì quá là thoải mái luôn giá lại cực kỳ rẻ các bác nhá Dạ vâng, con P9 là một con máy cưa Echo Curit tiếp. Con này thì công suất của nó là 30cc. Làm con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhé. Mặt cắt được 35 phân. Thương hiệu Echo Curit. Uh, ờ, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 đầy đủ chức năng núm bơm xăng phụ đầy đủ linh kiện cho các bác 9 con này thì giá của nó là 1 triệu 850 ngàn các bác nhá Giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Hitachi Con này có lẽ là các bác uh, Hiện tại cửa hàng chúng em thì dòng này bán rất là chạy luôn các bác nhá Đó, thương hiệu Hitachi cực kỳ nổi tiếng Giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1 triệu 900 ngàn 1 triệu 900 ngàn các bác nhá Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ về làm con này mặt cắt là được 30 phân Xích là xài xích mini Trên thị trường bán rất là nhiều hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá Cực kỳ chắc chắn luôn Và con này ạ Tiếng bô của nó Thương hiệu của con này thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá Máy nhỏ nhỏ như thế này thôi Nhưng mà tiếng nổ của cái máy nó cực kỳ rét Và cũng như là sử dụng nghe cái tiếng nổ của động cơ thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá đây rồi cả chúng em xin phép giật cho các bác xem qua nghe qua tiếng máy này Dạ vâng, P10 con này là giá 1 triệu 900 ngàn đó và vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ cũng như là giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích cực kỳ đẹp máy toàn những con như siêu tầm luôn các bác nhá các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con nào ấy ạ thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng cửa hàng chúng em các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con rồi đấy ạ và giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết rồi các bác nhá các bác chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên là cửa hàng chúng em ship đến tận nhà cho các bác luôn đó hoặc các bác nào sử dụng các bác nào có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cả chúng em các bác đặt qua cha Zalo cũng được nha các bác các bác nhắn tin qua Zalo cho cả chúng em là uh, địa chỉ ừ, là cửa hàng chúng em uh, uh, sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn thôi các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cả chúng em rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau